Giỏi lắm á Giỏi nhất là làm gì cô? Ăn Ăn <laughs> Cái lần mà về mà chính thức về với bạn chính gái á ừ. Thì bị mắc cười thôi, bị ngại Cái lần đầu tiên á hằng về đi với Hứa Minh Đạt nè Dĩ dạ nè dạ. Nhật Trung nè Cô hỏi Ủa con Sao hỏi mẹ thấy con bé này kêu con một chú mà <laughs> lúc đó tiên nó cười cái kỳ đầu tiên nó xuống là nó chơi chung với con hứa mình đạt á ba dạ. đứa hai thằng đó với nó là đó. chung nó còn nhỏ xí khi à, kêu bằng chú mà có thời gian ở trên sài gòn là trong trong người cũng còn ngàn luôn hết tiền luôn á ừ. cũng không dám mở miệng xin mẹ xin ba tiền để lên hết á tới giờ cái hồi thứ ba con lên thứ mẹ con lên, lên lên lên tới trên đó lấy cái cặp ra tiền tới từ giấy năm chục ngàn để trong đó thấy năm chục ngàn đó ngồi khóc hoài luôn á là mẹ âm thầm mẹ bỏ tiền vô trong cặp hồi nào không ai ừ. một cái giai đoạn anh à, tuyên khó khăn uh, em cũng có biết sơ sơ là bởi vì lúc đó là tuyên ờ, mới vừa mua cái căn hộ nãy mình ừ, ghé ừ. đó là nó nó chưa hình thành nữa ừ. nó mới là xây cái móng thôi mà cố gắng đeo mỗi một tháng đóng rất là nhiều tiền mà thời điểm đó thì kinh tế cũng rất là eo hẹp xô chậu lúc đó thì Quách Ngọc Tuyên là cũng cũng chưa có cái tên của cuộc thi lúa chẳng là cái gì cả Đúng rồi, chỉ là may mắn bước ra cái khán giả nó ơ thằng này diễn viên ờ <laughs> chứ được gọi là cái tên Quách Ngọc Tuyên nữa nhưng mà không hiểu động lực từ đâu và anh Lộc mất là 2010 Bắt đầu em mua cái nhà đó là 2013 Là em đúng nghĩa liều luôn á Em mua căn nhà đó là em có 20 triệu 20 <laughs> triệu đó mà chưa được bỏ trong túi nữa là tiền đó tiền phim đang thiếu em Em vừa mới xong cái phim kia thiếu em 20 triệu Còn 20 triệu đó đó mà em dám đi mua cái nhà đó luôn Ừ, ờ, phải gan vậy rất là giỏi gan vậy mới giỏi. có được cái tủ ấm về đúng không tại vì nó nói là em cũng được anh em xung quanh thương là ở dưới quê cũng được ừ, gì một người gì nói là con cứ mua đi gì cho mượn chút đỉnh đó coi như là lấy cái đó đặt cọc rồi ở trên kia thì được anh bốn anh anh linh đó anh linh nói tốt với em mày mua đi anh không chọn mình à tốt anh linh anh Linh đã cho em mượn một trăm 150 triệu Và rõ ràng mà nói là cái thái độ sống của anh Tuyên như thế nào thì tất cả mọi người mới hỗ trợ anh được nhiều như vậy Cô, khi mà Tuyên khó khăn đó cô, có bao giờ gọi điện về than vãn với mẹ không? Không, một giờ không có một lần cho sau này nó mới dễ nói đến khi mà cô biết hết những cái khó khăn của anh tuyên thì nhìn lại thì cô thấy con mình như thế nào thương thương nhiều lắm chứ dạ. nhớ hoài luôn à, là cái đợt đó là ở trên sài gòn là trong trong người không còn ngàn luôn hết tiền ừ. luôn á ừ. khoảng năm hai năm hai sáu gì đó rồi cái chạy về nhà cái bữa đó về về cũng không có tiền luôn cũng không dám mở miệng xin mẹ xin ba tiền để lên hết á đi tới đi lùi đi tới đi lùi hoài lãng lặng rồi cái tới giờ cái hồi thừa ba lên thừa mẹ lên, lên lên lên tới trên đó lấy cái cặp ra tự nhiên thấy tờ giấy 50 ngàn để trong đó thấy thấy 50 ngàn đó ngồi khóc hoài luôn á là mẹ âm thầm mẹ bỏ tiền vô trong cặp rồi nào không ai ừ. tại vì nó hỏi tôi hẹn lên tôi ban lên rồi đi vòng vòng lát giả dạ thường nữa ba lần nữa nãy giờ con thua mẹ mà xong chưa đi cô mới à, lén là cô bỏ đó là biết là nó không có tiền rồi dạ. giờ lên cho nó mới phát hiện được tại vì biết ba với mẹ cũng khổ ba mẹ cũng không có tiền năm anh em tụi em quậy quậy nhưng mà em với hai người anh trai là ba anh em có thỏa thuận với nhau quậy cứ nào quậy chứ thứ nhất cái điều tuyệt đối là không giờ được lấy tiền nhà ừ. ba anh em chưa bao giờ biết thò tay ăn cắp tiền dưới quê thường thường ai cái lấy tiền ba mẹ 500 ngàn năm ừ. ngàn đó ba anh em mà chưa bao giờ làm điều đó rồi chắc có lẽ là bây giờ, bây giờ... dạ mình tách nhóm ra đi mình để mình nhóm. em có rất là ừ. nhiều điều đó. em muốn hỏi riêng hỏi riêng hơn chứ <laughs> đúng rồi nãy giờ ngồi không mà <laughs> đó thôi bây giờ vậy đi ha rồi mình tách rồi cô bình thường dâu này về là có hay ờ, phụ làm chuyện nhà không cô có làm giỏi không cô giỏi lắm á giỏi nhất là làm gì cô ăn ăn <laughs> ăn ăn <laughs> nhưng mà cô ờ, nói giọng rất là tự hào luôn á giỏi ăn Tại vì cô thương lắm mà Bây giờ con có cái này con hỏi cô nè Lúc mà anh Tuyên với lại Hân mình mà đến với nhau á Khi mà cô biết con dâu tương lai của mình nó còn nhỏ quá cô có bị ngại không? Ngại nhưng mà cô thương nó cũng như là sợ nó còn nhỏ quá không biết ờ, Giờ hai đứa nó làm sao Rồi à, cô có nói với Tuyên Nói giờ ờ, con bé đó nó nhỏ quá giờ sao con dạy sao con nói nó nghe nó không sao đâu mẹ hân nó hiền nó dễ thương lắm rồi bé hân mà hai người quen nhau là đâu có công khai đâu đâu có ai biết đâu đúng không, rồi em có suy nghĩ là ủa tại sao ảnh lại không không để cho mọi người biết ừ, lỡ mà ảnh có ý đồ xấu ảnh tính lén phén ở bên ngoài nên ảnh không muốn cho ai biết không không vậy nè tuyên là không phải là không cho mọi người biết mà tuyên là chuyện không nói ừ. như người ta hỏi thì tôi chỉ cười thôi không trả lời có hoặc không ừ. nhưng mà ai cũng biết hết á anh em bạn bè người nhà ừ. ai biết thì biết không biết thì thôi chứ không có bây giờ nói là à, ờ, tôi đang quen vậy đó vậy á hả nên là em không có lo lắng vậy rồi đến khi mà lần đầu tiên mình đi về ra mắt bên ờ, phía bên nhà chồng mình gặp ba má chồng mình có bị sợ không không em gặp ba má chồng em trước đó lâu rồi tại vì đi với mọi người về nhà chú tiên chơi ừ. em đã biết ba mẹ trước đó rồi ừ. chỉ có cái lần mà về mà chính thức về với bạn chính gái thức á, ừ. thì bị mắc cười thôi bị ngại mắc cười hả <laughs> cô là lúc anh tuyên dắt bé hân về để mà chính thức ra mắt á là anh có nói trước với cô không hay là không về luôn. rồi mới nói không luôn về mới nói cô hết hồn không cái lần đầu tiên á hân về đi với hứa minh đạt nè dạ. dĩ dạ nè dạ. việt Chung nè cô hỏi ủa con sao hả mẹ thấy con bé này kêu con chú mà <laughs> lúc đó tiên nó cười cái kỳ đầu tiên nó xuống là nó chơi chung với con hứa mình đạt á ba dạ. đứa hai thằng đó với nó là đó. đi chung nó còn ló xí khi à, kêu bằng chú mà cái thời gian cái lúc mới quen em cũng kêu bằng chú mà vậy hả lâu lắm lâu lắm sau này em mới đổi là kêu bằng anh ai là người kêu đổi không kêu tự kêu à tự hả tự mắc cỡ tự kêu tự <laughs> cô dâu này về nhà có khi nào làm ờ, làm cái gì mà cho mình ờ, phật lòng không cô tại vì cô nghĩ ví dụ cô thương con là phải thương dâu mà con dâu nó hy sinh cho mình đứa cháu nội à thí dụ như bây giờ về đây cái gì thì à, hơn làm này hơn làm kia thì là mà cô dạy ừ, chứ chưa bao giờ biết chủ động là mình phải làm cái đó để là cho mẹ coi mình là con dâu hay gì đó dạ mà cô sống muốn thoải mái lắm dạ đó thí dụ như thương mấy đứa gái nhà sao là thương nó vậy đó dạ cái gì sai cô cũng kêu cô nói thương lắm có, có cái vậy gì nè chưa có cái vậy như tiền với nó công nhận là cô có cháu nội nhưng mà tụi nó chưa có cái lễ chưa có lễ cưới chính thức con ờ, thật cô ra... hơi ngại chứ đó dạ con cũng ờ, tính hỏi về cái vấn đề đó nhưng mà nãy giờ con cũng còn đang rất là ngại đó. tại vì đó, đó ờ, cô nói thiệt dạ. giờ cô cũng nói với chị xui xui nó hơi kệ chị ơi tại con mình chủ yếu là nó thương nhau nó ở đời là cái điều quý dạ. chứ bây giờ mà chị làm đám lớn mà con nó không thương sau này một hai năm nó nó gian dở cũng tội đó thì chị xưa cũng nói vậy và mình liên tâm một phần vì sợ bên con lên nó buồn dạ và hai đứa nó cũng đồng lòng còn bé hơn em có cái suy nghĩ về ờ, cái việc tại sao tới bây giờ mà mình vẫn chưa có một cái đám cưới chính thức không em với tiên thì cũng như mẹ nói là em với tiên có bàn trước là để cho ổn thỏa như sửa được nhà xong đã ừ. có dư thì em mới làm đám cưới giờ thì để cho anh đi làm thoải mái chứ mình đặt thêm vấn đề làm đám cưới nó thì ổng lại áp lực thêm tại vì ông đã tự đặt áp lực cho ông là ông phải kiếm được tiền xây nhà cho ba mẹ ừ rồi tiên đi làm nhiều cũng để em thoải mái thôi thì giờ mình đặt thêm vấn đề làm đám cưới nó thì tội nghiệp ổng ừ. con gái thì ai cũng thích nhưng mà nó là hơi từ từ để cho ổng xây được nhà xong đã thật ra con thấy ừ, con bé này nó may mắn lắm nè rất là may mắn luôn á ở đâu mà có được bà mẹ chồng mà thương như vậy hả cô mà em về với mẹ em cũng thoải mái lắm đói thì em xin ăn còn muốn làm gì rồi đi theo xin tiền mẹ nữa ở nhà của mình á là có thường xuyên mà tất cả các anh em tề tụ về ăn chung nhau không ờ, chú hả có mà hết chắc dịp thì ừ. em mới có về á nhưng mà thiệt ở quê anh không biết nhà anh đi làm sao nha nhà em bích khi nào dọn cơm anh ăn vậy đó bới tô mà để ờ, ngượng tô bới ăn rồi đó nhà anh hiểu khi nào em về mới dọn ra ăn rồi nè cô cô nhìn thấy gia đình của con thiên gì nè cô cô còn có mong muốn gì ở ở hai ờ, vợ chồng trẻ này không cô chỉ mong nó có hạnh phúc thôi với làm ăn thằng cũng không có cái lễ đằng hồi nãy cô nói với em cô còn một cái trăn trở một cái uh, chưa có niềm vui nó chưa trọn vẹn lắm đó là chưa có tổ chức được một cái lễ cưới chính thức để mà cưới cô dâu em hơn về thì đó là cái điều mà cô còn buồn cô còn uh, hơi bị thiếu sót với lại uh, con dâu của mình thì uh, tuyên có có cái cảm nghĩ như thế nào về cái cái cái câu chuyện này của mẹ mình không ờ, anh cũng hiểu được phụ nữ á cần thèm lắm một lần được mặc áo dài đó. Dạ. anh hiểu được cái cảm giác đó nhưng mà anh cũng có tâm sự với bé hân rồi thật sự là cái đám cưới cũng chỉ là cái thủ tục thôi bây giờ giấy tờ hai chồng đã hợp pháp mọi thứ đâu dạ đúng gia đình hai bên bạn bè đồng nghiệp khán giả biết hết rồi dạ bây giờ đúng là chỉ còn một cái thủ tục là đám cưới làm đó thôi nhưng mà cái hiện tại bây giờ là anh đang tập trung vô công việc cái, cái sự nghiệp của mình cảm giác đang đi lên thì đang tập trung vô cái đó cũng có nói bà xã là xong cảm giùm đừng có buồn anh nha sau này trước thì sau này cưới trước sau cũng sẽ cưới cái đó vậy thì với hơn bây giờ chị hỏi nè từ ngày mà hai vợ chồng đến với nhau cho tới bây giờ là có một người con rồi thì có cái lần nào mà em làm một cái việc gì đó khiến cho ba mẹ chồng mình buồn lòng không chắc là tại em à, ba nha ba nói với em nè, con giờ cũng có con rồi thì thôi tập tành nấu ăn cho mỗi ngày cho chồng con nó có bữa cơm ở nhà ừ. ừ. thì em nghĩ cái đó là điều ba trăn trở là tại vì em em không có giỏi chuyện bếp nút em đã làm được chưa thì bây giờ em cũng đang cố gắng mỗi đang nhưng mà nữ công gia chánh mai giá thiêu thùa việc nhà nói chung là dạ. một dâu đảm á thì em làm được cái gì em chỉ không nấu cơm được thôi chứ mấy cái đó thì em biết làm nói gì được rồi vậy là quá tốt rồi đúng không rồi, chắc là được rồi đó cái chanh nhất là... không anh nghĩ là về có mẹ lo hết khi em có con thì tự khắc em sẽ tự biết chăm sóc mà thậm chí từ từ đứa nhỏ nghe mình tự chăm sóc cho nó từ từ mình chăm sóc hết tất cả các thành viên trong cái mình. bản năng cái bản năng của người làm mẹ khi mẹ em có con là từ từ em sẽ làm được hết mọi việc ừ. bây giờ nè vì những cái sự hậu đậu vụng về của mình mà ba mẹ lại rất là thương và ba mẹ thật ra là không có câu nệ những cái chuyện đó thì em có muốn nói cái gì với ba mẹ chồng hoặc là muốn nói cái gì với chồng mình trong cái hành trình vừa rồi hay không em chỉ biết cảm ơn ba với mẹ thôi vì con ba mẹ đã thương con lúc nào cũng quan tâm cho em mà em vụng lắm em không biết làm vậy đó em về cái gì em cũng hỏi mẹ cái gì em cũng kêu ba nhưng mà lúc nào ba mẹ cũng thương yêu em cảm ơn ba mẹ Tại sao mình có muốn nói gì với chồng mình không? Ừ. em chỉ hứa với anh là em bớt cứng đầu lại với ba với mẹ thì nhưng mà với chồng em không biết sao em lì dữ lắm có không anh tiên lì không lì ký đầu liền anh anh phải dạy đúng không cô vậy thì cô có thấy rằng là tính tới thời điểm mà ngày đầu tiên anh tuyên uh, dắt bé hân về ra mắt một cách chính thức cho tới bây giờ thì con dâu của cô có cái sự thay đổi như thế nào và cô có hài lòng hay không hài lòng chứ nó rút ra là con dâu cô nó còn bé quá dạ nó chưa đến nỗi mà nó phải làm những cái mà mình đòi hỏi luôn dạ. rồi phải làm đúng rồi nó còn dạ. nhỏ quá từ từ nhưng mà cô vẫn nhận thấy cái sự thay đổi một cách rất là tích cực của hơn đến thời điểm bây giờ thì à, nói gì nói anh em tụi con cũng cảm ơn ba mẹ cảm ơn ba mẹ đã tạo ra được anh em tụi con và dạy cho tụi con có được một cái ý thức như vậy à, mỗi người một cách dạy mỗi người một cách giáo dục con cái khác nhau nhưng mà đến bây giờ năm anh em tụi con vẫn tự tin là anh em ba mẹ trong gia đình quay quần nhau thương yêu nhau không có sự ảnh ganh đua hay là hơn thua gì ừ. hết đó là con quý con quý cái đó cảm ơn bà xã à, đã hy sinh cả tuổi thanh xuân gần như là cả tuổi thanh xuân của bé hân là hy sinh cho em rồi là đã đi với em suốt và bây giờ đã chấp nhận sanh cho em một đứa con nữa cái chuyện mà sanh bé bầu ngư là bé hân cũng là người chủ động nấu trước bé hân cảm nhận được là em lớn tuổi rồi thế là bé hân thấy em em nít quá ừ. bé hân mới đưa lên kế hoạch là thôi hay là để để vợ sanh em bé là chồng đó là mọi chuyện lúc đó là bắt đầu hai đứa vô kế hoạch sanh em bé à, cảm ơn anh quốc thuận <laughs> một người anh ờ, thân mật hơn nữa là em hay gọi là anh mr vin rồi đó cảm ơn ngọc lan cảm ơn chương trình gõ cửa thăm nhà đã xuống đây gõ cửa thăm nhà tuyên cũng như là biết sơ biết thêm một chút gì nữa về gia đình tuyên về ba mẹ về anh em như thế nào dạ. cảm ơn cô chú thật ờ, chúc cô chú rất là nhiều sức khỏe chúc hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc và tuyên luôn luôn thành công với những dự sắp tới của em nha dạ.